đây là giới thiệu anh em đây là ờ, mà mấy cái đội Việt Nam này đây là gọi là đi bới cỏ tìm ờ, bới cỏ tìm gì anh em ơi bới cỏ tìm rau à? đấy cây nhà lá vườn rất chi là nhiều những cái đường Nhật này là là có rất chi là nhiều ờ, cây uh, cây uh, hành với cả cây ấy hành nó như hành tím của mình ấy, nhưng mà rau cần đâu ấy ăn chi là ngon đó các bạn đi xem này à. Ô, thế cái cuộn này sao không ăn được đây là em vân xinh gái này ăn được ăn được hết à, đây là những cái củ em không ờ, biết luôn <laughs> đây gọi là củ hành tăm mà ăn chi là ngon Việt Nam này cái hành này đắt tiền lắm này mua có một cân là phải tầm khoảng mấy trăm nghìn này <laughs> đấy nhưng mà Nhật này nó mọc đầy dường đường luôn đúng là Nhật này nó có loại gọi là thừa gọi là quá thừa luôn Ủa, cái đâu cần đâu không cần đâu đấy toàn những cái ờ, cuộn hành nó to như thế này này về mà xào ăn ờ, hoa mắt luôn là chào chào mọi người các bạn xinh gái nào Vân nó nói mọc cần mọc chắc em em em, em quê đâu em quê đâu em quê đâu ấy đấy bộ quân này đi hái cả rau cần mấy cả rau ờ, <laughs> kia thằng kia nó đang thả chim xuống để là câu cá à với cỏ tìm rau nào à, ờ, với cỏ tìm rau đấy nhỏ củ này túi này hai túi này đầy hành mọc cây đường chị ờ. thấy cái cuộn này đấy lấy đi đấy đầu bếp đảm đang này ờ, đây ôi gì ngon đấy nhở đây là đây này còn cái gốc à? Ô bỏ bia ra Vân vân Vân mở cốp mở cốc xe lên lấy, lấy bia lấy bia À có tôm nữa, cốc xe có tôm, có cả cánh gà nữa Giấu bây giờ, bây giờ Đâu anh giấu đâu, anh anh anh để cốc xe em cũng quên Anh mở bia đó Giấu <laughs> Đây em cứ mở ra, anh mở rồi, anh anh mở, em ấm nút là mở cô Đây về che mặt rồi nhá ờ. u hình nhìn ngon thế nhỉ Việt Nam hơn nhau, xanh Nhật hơn nhau là cái điểm này đó anh em tôi là Đấy Cốc của em nhá Không, cốc của em có Đây là Cốc của Tuyền Khoai lang à cái gì nhỉ? nước chè gì hay nước chanh Chanh này Đây là avocado Chơi à? à? nước chanh Apodica Không, hai ấy Có lấy này không? Chấm nước tương ớt hay chấm nước mắm Nước mắm đấy Lấy hay là ấn à? Ờ đúng là Có tương ớt mà Ờ, cái nút nó không có cái dấu Tương ớt đây mắm Đấy nha, cốc. lấy cái này luôn này, vừa ăn vừa ấy này. Đằng Vân Thằng đầu bếp này chào anh em cái nào. Nhá, lấy nha. Lấy gì? Chào Kiki Vlog. Đây đây đây. Pachinko, Pachinko Vlog à? Kiki Vlog đấy chứ. Gì Vlog? GG Vlog. Đậu củ chỗ này hỏng. Hàng nghìn người xem mà nói chuyện thế. Chán đời. Chán đấy. Chán đấy đúng rồi anh cả Thôi ăn tay là quen đi đấy đây là cái món gọi là tôm nha anh em món gì mày à ờ à, đúng rồi tori tori ni cự ngon quá có những cái thịt này ờ, cũng chưa rắc đâu nhỉ ủa chạy quá này ăn được em em từ từ ở trên ra ăn được cạo cạo cái đen đen đấy em cạo cái đen đen này ui ôi thịt nó trông mà nhảy đấy nó rau cỏ rau mùi anh em mùi ngon không đấy đây là bánh mì giòn việt nam đấy đường cháy Bánh mì nào, đâu, mì nữa Bảy cái Chưa? Dạ. Bảy hết, bảy à? cái Đấy, ui, đừng ngon Nó thịt này Vâng nhỉ Thế nhảy bụng ăn lát ăn kem là không ăn em Không phải, không phải Phải để bụng ăn kem Chỉ cần ăn đi Kệ em Ui <laughs> mai mày có mặt trên youtube được không <laughs> Ủa, cắt mặt đi vào là nhìn thấy mặt, mặt mày thì về Việt Nam thì một tiếng đấy em kiện em kiện anh đá đấy cái bắn bắn bắn bắn gì nhỉ bắn quẹt tưởng quay thôi mà dễ à ừ. cho cho tôi ớt làm cái rau vào chứ không nếu ăn rau cho ớt vậy à? thích vậy à ừ. mình đi Thì rau dầu à, vào nó mất rồi tiếp này thôi đủ rồi hai thằng mày cũng ăn đấy phê luôn đủ đủ đủ bánh mì không bảy bảy cái đây à? đây là rau mùi rau mùi ăn đi mày rau mùi mình nhật có này đéo ăn <laughs> quá ngon luôn nó để bụng nó ăn bánh kem mà cái còn để bụng ăn bánh kem ngon ui rồi há mồm cái gì đấy ôi rồi đúng ba con là uống bia quảng cáo bia nào lấy bia quảng cáo là này tôm ờ, lấu chín. Đèn đèn đèn hết được Quá ngon luôn Cái, cái giữa này Rồi chơi máy kia nhiều quá chán rồi Xong rồi là chưa thủ rồi đầu tư có một xe đấy nhá đến uh, à, Bachico Soloto đang ngồi máy này máy máy này phát sinh nó lỗ đây nhá nó cứ lỗ câu ba con bảy à ba con bảy con cá hàng năm lỗ có được cho làm sao cái cái đi nó mọc này này đó bây giờ bắt thử nó đi chạy ra này bắn vào đi ra cân này ôi được hơn man đầu tư có một sen gỡ tiền đánh năng nhằng hết cũng được ừ. Đó. Ừ, một man 8 c 800 yên 关你什么事